Tôi từng là người tập võ. Tôi còn từng quản lý một câu lạc bộ võ thuật cỡ lớn. Nhưng phần lưng của tôi lại gặp rất nhiều vấn đề. Tôi bị thoái vị đĩa đệm và thường phải chịu những cơn đau choáng váng, hầu như không thể cử động. Tôi tên Werner Kreiner, tôi sống ở Thụy Điển và hiện là giám đốc quản lý cơ sở hạ tầng cho Đại học Nghệ thuật Stockholm. Tôi đã từng là một đứa trẻ rất hiếu thắng và luôn dư thừa năng lượng. Thuở bé, tôi cực dễ cáu giận khi gặp chuyện không như ý. Không một ai có thể nói với tôi những lúc như thế, nên mẹ hay nhốt tôi vào phòng riêng. Tôi thậm chí còn đập phá đồ chơi mình thích. Tôi thường hay đánh nhau và cãi cọ với bạn bè ở trường. Về sau, việc học võ giúp tôi đầm tính hơn một chút. Nhưng máu hung hăng trong tôi vẫn không giảm bớt. Tính khí tôi khi ấy rất tệ. Thời còn trai trẻ, tôi từng thử qua một vài liệu pháp luyện tập tinh thần tại Ấn Độ. Tôi từng luyện tập thiền định ở những nơi biệt lập trên khắp đất nước ấy. Đó như thể là một cuộc đời khác mỗi khi nhìn lại. Một ngày nọ, dạ, tôi nhận được cú điện thoại đầy hào hứng của anh trai. Werner, anh tìm ra rồi. Anh đã gặp được môn tu luyện mà chúng ta đã luôn tìm kiếm những năm qua. Họ còn có một quyển sách chứa lời giải cho tất cả mọi vấn đề trên đời. Rất nhiều thứ trong cuộc đời tôi đã vào đúng vị trí một đêm nọ, khi tôi đang luyện bài tập công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, mọi người trong gia đình tôi đều đang ngủ say. Khi ấy rất tối, an tĩnh và chỉ có mình tôi. Tôi bỗng thấy phần lưng như nứt ra. Thật ra không có gì nghiêm trọng, việc ấy chỉ diễn ra trong tích tắc. Sau đó là cảm giác một dòng nước ấm chạy thông thấu lên xuống toàn thân. Trải nghiệm ấy thật sự rất đặc biệt. Từ đó, lưng tôi không còn đau nữa. Bằng cách nào đó, cơ thể tôi đã được chữa khỏi. Pháp Luân Công là môn tu luyện thượng thừa bắt nguồn từ Trung Quốc. Nó phát triển rất nhanh trong các năm từ năm 1992 đến năm 1998 với khoảng 70 đến 100 triệu người tập luyện tại Trung Quốc nói riêng. Tôi biết về môn tu luyện này khi đang ở giữa những cánh rừng già Thụy Điển năm 98. Như vậy, Pháp Luân Công đã phổ biến trên toàn thế giới trong một thời gian rất ngắn. Môn tu luyện này thật sự đặc biệt và mạnh mẽ phi thường. Đơn giản và ai ai cũng có thể luyện tập, dù là người đã tập qua môn khác, già trẻ lớn bé hay người theo tôn giáo. Tính xấu nóng nảy của tôi biến mất không còn dấu vết và tôi hoàn toàn làm chủ chính mình. Gia đình và bạn bè tôi đều nhận thấy sự thay đổi ấy. Tĩnh tâm trong thiền định sâu sẽ giúp chúng ta luôn điềm tĩnh, an hòa trong đời sống. Vợ tôi cũng rất tinh tấn trong tu luyện. Thật tuyệt vời khi cùng tu luyện với bạn đời của mình. Chúng tôi hiện có ba đứa con và cả nhà chúng tôi đều tu luyện cùng nhau. Dạ, tôi sẽ không có được những điều như hiện tại er nếu tôi không tu luyện. Khi chúng ta thôi mong cầu, thế giới xung quanh chúng ta sẽ thay đổi. Với tôi, Pháp Luân Công chính là một er hành trình đặc biệt diệu kỳ.